Vâng, xin chào toàn thể anh em uh, YouTube quay trở lại với uh, T Casino. Thì, uh, thưa anh anh em, hôm nay T Casino sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng sản phẩm uh, để chơi bộ môn sóc đĩa nha anh em. Đấy. Cái uh, sản phẩm này thì uh, đây, đó chính là cái uh, bệ trôn. Thì uh, đây là một cái sản phẩm rất là cao cấp, bệ trôn 2020 nha anh em những anh em nào mà chủ sòng chủ sới đấy, thì nên sử dụng cái loại bệ trôn này đây là bệ trôn à, vòng to này đấy. cái trước thì nó sẽ là những cái đời của 2019 2018 bệ trôn vòng rất bé đấy, anh em nào mà đã từng sử dụng à, bệ trôn thì biết đấy bệ trôn đời cũ vòng vòng rất bé để mình đo cho anh em nhìn này bệ trôn này là diện tích 30 30 nhé thước này là đúng 30 cm này anh em đấy, thước 30 nhé đấy bệ trôn này 30 đánh rất rộng rất nét thì à, để chơi được cái bệ trôn này anh em chú ý cho tôi một vấn đề đó là anh em phải luồn được vị vào thì phải mình sẽ trôn bệ ở dưới nhà mình rồi đấy trôn bệ ở bãi ở sòng ở sới mình rồi nhưng mà anh em phải nhớ cho tôi thêm một cái vấn đề nữa đó là anh em phải luồn được vị vào vì à, khi luồn được vị vào thì mình mới có thể chơi được anh em là người chủ sòng chủ sới thì chắc chắn là anh em có thể à, luồn được vị vào rồi thì à, về vị của những cái bệ trôn này này thì anh em chú ý cho tôi là bên uh, à, T Casino có tất cả các loại vị từ à, thuốc lá này thăng long này đấy, thăng long vina vị đóm đều có cả đấy <coughs> chắn lá bài đấy. anh em mua bệ thì sẽ được tặng một uh, bộ vị kèm theo còn anh em muốn đặt làm vị nào thì khi mua anh em cứ đặt với T Casino uh, chúng tôi sẽ cung cấp cho anh em thì uh, để chơi được con bệ này rất là đơn giản thôi anh em ạ đấy anh em về nhà anh em sẽ đào sẵn đi hoặc là anh em mà chơi trên đệm thì anh em sẽ để dưới đệm đấy chơi như thế rất là đơn giản à, về cái độ sâu thì anh em chú ý cho tôi nhé độ sâu để chơi con bệ này này thì nó khoảng uh, à, 7 đến 10 phân thì cái độ sâu này anh em có thể tùy chỉnh đấy nhưng mà ở đây tôi để sẵn một cái cữ đó là bằng cái bát này đấy anh em đặt cái đĩa lên này đấy anh em à, chôn cái bệ này đúng bằng cái khoảng cách mà từ bệ này cho lên đến cái đĩa này bằng cái bát này anh em nhé đấy để chơi được bệ này đấy anh em sẽ được tặng thêm một cái ờ, cục rung rung cảm ứng với bệ này đấy con này là sạc pin nhá dây đấu ra rất dài đấy con này là khoảng 15 ờ, mét đấy 10 15 mét anh em ờ, dây đấu, đấu ra ngoài rất là dài anh em chôn xong rồi cái phần sạc pin thì anh em sạc ra phần khác đây này để chơi được thì anh em bật lên cho tôi nhé bật lên này bật lên này anh em chơi được đấy. bộ rung này anh em chú ý cái rung này, này. Đấy. bật lên nó rung một cái đấy anh em nhìn này đấy thấy chưa anh em bật cái bệ này lên bộ rung của mình nó rung rung một nhịp dài thì nghĩa là bệ này hoạt động bình thường ok có điện đấy còn cách chơi này khi anh em luồn được vị vào nhé anh em chú ý cho tôi cái công thức để chơi khi uh, ờ, con bệ này nhé à, ờ, ok anh em thì công thức đánh thì mình sẽ uh, chỉ cho anh em nhé một cách cơ bản bộ rung này mình sẽ để ở bát này để uh, rung cho anh em rõ anh em chú ý cho mình nhé đây này tứ tử này anh em nhìn nhé tứ tử này để vào này hai nhịp tứ tử rung hai nhịp nhé nhấc ra này đấy để vào này tứ tử rung hai nhịp nhá đấy đưa ra đưa vào và rung hai nhịp đấy, đưa vào rung hai nhịp này đấy, anh em chú ý cho mình nhé đấy, rất là đơn giản chỉ cần chôn bệ luồn bị vào đánh trăm quả chuẩn cả trăm hai nhịp à, lẻ thì thế nào đây lẻ nhá lẻ này một nhịp đó lẻ thì một nhịp nha anh em ok tiếp đến là sấp đôi này đấy sấp đôi này sấp đôi thì không rung đấy anh em cứ nhớ cho mình cái công thức là uh, sấp đôi không rung lẻ một rung và tứ tử thì uh, hai rung tứ tử gì cũng vậy đấy, tứ tử mặt nào cũng hai rung lẻ cũng thế em nhìn nha đặt vào này đưa ra này đấy ba vòng này là vòng 30 rất là rộng nên anh em có thể kéo ra kéo vào thoải mái hai rung đấy, thấy chưa rất là chuẩn thì à, để cho xanh chín thì mình sẽ sóc cho anh em xem này anh em chú ý rung cho mình nha một rung đánh lẻ xuống tất tay lẻ cho tôi Đấy, anh em nhìn này chuẩn không ạ rồi tiếp tục nha không rung không rung thì à, sấp đôi sấp đôi nhanh nha đấy chuẩn không ạ anh em có thể kéo ra kéo vào thử thoải mái đấy sấp đôi này tiếp tục sóc cho anh em này luận được vị và vòng vào thế là xong Đấy, cuộc chơi coi như kết thúc một rung Đấy, lẻ Đấy, chuẩn không ạ tứ tử này, này. tứ tử nha anh em tiếng này chẳng hạn như là tứ tử nhé ví dụ cho anh em tứ tử luôn này Đấy. hai rung đúng không anh em hai rung hai rung là tứ tử Đấy chuẩn xác 100 phần trăm luôn đưa vào một rung lẻ đấy mở rất là đơn giản đấy chỉ cần vít và <coughs> bệ thế là anh em sẽ chiến thắng đấy, thì uh, chi tiết thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với hotline 0844 17 từ quý 9 đấy chúng tôi sẽ tư vấn cho anh em anh em có thể đến trực tiếp cơ sở của bên mình để thử hàng nhé thì à, bên mình đang có hai cơ sở là bến xe mỹ đình và bến xe miền đông đấy anh em ở gần cơ sở nào thì à, có điều kiện lên thì hãy lên nhé lên để gặp trực tiếp những người thầy người thợ để hướng dẫn anh em cái cách chơi bệ này cụ thể nhất để cho anh em à, có thể chiến thắng mọi cuộc chơi sau đĩa bịp đấy cũng cảm ơn anh em đã theo dõi video và hãy nhớ ấn đăng ký kênh để à, nhận được những cái thông tin à, mới nhất về tất cả các dòng sản phẩm cờ bạc bịp của T Casino thì à, cái casino ngoài dòng sóc đĩa bịp ra thì còn rất là nhiều dòng sóc đĩa khác à, à dòng à, sản phẩm khác thì à, về bài lá này cũng có Đấy. về sóc đĩa thì cũng rất là nhiều đồ thì anh em cứ ấn đăng ký kênh và ấn uh, chuông để nhận những thông báo về những cái dòng về những video sản phẩm tiếp theo của T Casino nhanh nha Đấy. xin chào anh em